trưởng lão Thích Thông Lạc. Tất cả các con đều có thể là chứng quả là ha. Nhưng mà điều kiện người đặt cách người ta có thể 3 tháng, 2 tháng, là 5 tháng người ta sẽ người ta sẽ đi trước bởi vì không bắt buộc người ta phải đứng lại chờ mấy con mà người ta đối với cái lớp học này người nào được được thì thầy sẽ nâng cho họ cứ lên dần để đến khi mà ờ, họ tu xong để rồi họ sẽ giúp đỡ thầy rất nhiều công việc để mà hướng dẫn đem lại cái, cái sự tu tập cho người khác còn nhiều người đang chờ đợi chúng ta à, cho nên nó được cái sự đặc sắc bởi vì trong các con sai thì những người mà <coughs> tu sai thì thầy sửa mà tu đúng tốt thì thầy đặt cách cho nên ví dụ như bây giờ à, các con làm cái bài luận này mà các con chưa làm xong mà cái người khác người ta đã làm xong thì thầy cho một cái đề tài khác cho người khác chứ không phải đợi mà để cho các con mà làm đọc hiểu hết hiểu biết hết rồi thầy mới cho cái vấn đề tài khác không phải đâu và tùy theo mỗi cái bài ở trong này à, mỗi cái bài mà thầy đọc thầy thấy ở à, cái bài này tạm được thầy sẽ cho họ cái đề tài khác thì duy như này thì họ cứ nộp bài cho thầy thôi còn mấy con thì không được thì mấy con cứ làm lại cái bài cũ hoài lặp đi lặp lại chừng nào mà thầy thấy được thôi đó là cho nên nói đặt cách là tại vì người ta đã làm được người ta đã thông suốt được cái đó rồi buộc lòng phải đưa người ta đi qua một cái đề tài khác để triển khai cái tri kiến người ta cho nên có thể nói là vậy nó không phải bắt buộc như vậy mà ở đây là cái lớp học chúng ta để nhắm vào cái chỗ giải thoát cho nên cái thời gian ngắn thì chúng ta phải cho cái người đó phải nằm và cái thời gian dài thì chúng ta phải chịu cho cái người đó thời gian dài tại vì cái con người của chúng ta là cái nhân quả mà cái nhân quả thì nó không phải đồng đều à, các con thấy như một cái một cái hạt một cái cái, cái quả thì trong cái quả đó nó có nhiều cái nhân à, có nhiều cái hạt mà những cái hạt đó thì có những hạt lép rồi có những hạt tốt có những hạt mầm mỡ ừ, có những hạt rất mạnh mà có những hạt rất yếu à, do đó tất cả những cái này đều là do sự yếu mà cái hạt yếu thì chúng ta phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn và cái hạt mạnh thì chúng ta bỏ xuống thì nó vươn lên liền nó mạnh hơn thì cho nên trong khi trong các con mỗi người mỗi con người một các con đều là có nhân quả trong đó hết và cái nhân quả tốt thì bao giờ nó cũng phát phát triển mạnh hơn là do những cái bài làm của nó nó phát triển cái tri kiến nó nó hơn nó đi nhanh hơn thì cứ cho nó vươn lên thì cái những cái cây đó nó sẽ ra hoa ra quả trái sớm hơn còn mấy con chậm hơn yếu hơn thì mấy con lần lượt được chăm sóc của thầy thì mấy con cũng trở thành cây có hoa có quả có trái nhưng nó chậm hơn nó cũng vậy thôi nhưng mà nó chậm hơn một chút cho nên các con đừng vì cái chỗ đó mà mình số hộ mà chỉ vì, vì cái chỗ giải thoát của mình chậm mà mình đạt được kết quả tốt hơn còn những bạn bè của mình họ có đi trước thì đó là cái duyên đặc cách của họ tức là cái cái hạt nhân của họ, của họ tốt họ đã gieo uh, cái mầm đó nó từ lâu rồi cho nên bây giờ họ gặp được uh, cái, cái phân gặp được đất ẩm đúng cái chỗ của nó nó lên còn mấy con là uh, khi mà gặp được đất phân ẩm nhưng mà cái hạt của mấy con yếu yếu hơn cho nên nó nó phải chậm chạp hơn một chút chứ có đâu có sao miễn nó đừng lép thôi à, khi mà trong lớp này chứ nó có những cái hạt lép tại sao tại vì cuối cùng rồi thì mấy con cũng có người phải bỏ tu không nổi rồi thì cái đó là hạt lép nó không lên thôi chứ làm sao mà nó nó tròn nguyện được nhưng mà thầy cứ ao rằng trong cái lớp chúng ta là bốn mươi mấy người vừa nam vừa nữ bốn mươi mấy người hôm nay là bốn mươi lăm bốn mươi sáu người rồi thì như vậy <coughs> à, thì mong rằng cái lớp chúng ta không có cái hạt lép mà hạt nào cũng tốt được cũng lên thành mấy con cũng là con của thầy thì thầy có muốn bỏ đứa nào đâu nhưng mà ừ, tại vì mấy con sẽ cái, cái, cái duyên của mấy con tức là cái nhân duyên của mấy con tu không được mà đành đạo mà mấy con không tu học được thì thầy đành chịu thôi chứ thầy muốn mấy con không có người nào là uh, tu học theo thầy mà không giải thoát thầy tin rằng mấy con không giải thoát nhiều ít ra mấy con cũng cũng giải thoát ít bởi vì không tu thôi tu thì mấy con có sự giải thoát bởi vì pháp phật nói mà pháp ma à, uh, ấy người nào có duyên mà đến với Phật pháp ít ra ít nhiều ra thì họ cũng có sự giải thoát trong tâm hồn của họ rồi chứ không phải không đâu mấy con nhưng mà cái rốt ráo cuối cùng nó uh, nó nó nó không phải dễ nó không phải dễ cho cái người rốt ráo cuối cùng là cái người đó nó phải có cái, cái duyên rất là sâu dày à. thật sự là ở đây thầy muốn nói rằng mấy con có duyên gặp Phật pháp nhưng cái nghiệp của mấy con nặng nề thì mấy con phải thua cái người mà cái nghiệp người ta nhẹ hơn các con hiểu điều đó người ta nhẹ hơn thì người ta đi trước nhưng mà mình nặng nề nhưng mà mình bơi chí với con đạo phật chỉ có bơi chí và gan dạ thì sẽ ờ, thì sẽ tới nơi không có cái người nào mà không tới nơi vốn như ông châu lợi bằng đẳng nghĩa là ông học không thuộc như thầy cho con cái bài ở trong lớp của chúng ta bên nam vậy thầy không biết bên nữ thì thầy chưa biết chứ bên nam có người viết không được mấy con họ dốt quá dốt họ chữ bài không được họ viết cái chữ bên lớn bên lớn họ có tay thầy vậy bây giờ một cái trang giấy thì mọi người người ta viết hai ba tờ vậy ông biết sao giờ ông có năm ba chữ ông viết năm ba chữ mà ông phải viết chữ lớn để cho ông cũng được hai ba tờ hai ba tờ vậy chứ để không thì ông cũng thấy mặc cảm mình mà lúc đầu thầy thấy như vậy là thầy đã nhìn thấy cái, cái, cái, cái những cái người như vậy mà thầy biết rằng đó là cái đặc có đó là cái đặc tướng của ông ta cái đặc tướng của ông ta và ông ta không có được chuyên là ông ta đi học như chúng ta được đi học từng trường lớp nhưng mà thầy quyết định là thầy cũng sẽ hướng nghiêm chỉnh như gì theo cho nên vì vậy thầy không có không có không có lo lắng mà người sẽ chê là cái giáo đoàn thầy cũng tay cũng chân thầy không mà thầy chỉ đem cái Phật pháp đến với họ với cái tình thương an ủi họ họ là những người bất hạnh họ rất là từ mặc cảm với bản thân họ vậy mà chúng ta không an ủi họ thì còn ai an ủi họ còn ai làm cho họ ừ, được an ổn hơn là Phật pháp cho nên chúng ta sẽ đem đạo đức Phật pháp an ủi những người bất hạnh trong xã hội của chúng ta chúng ta làm cho họ sống như chúng ta bình an như chúng ta thì như vậy mới gọi là Phật pháp cho nên chúng Phật pháp là trí tuệ chứ không phải Phật pháp bằng cái cơ thể cùng tay cùng chân thầy nói thật sự ý mới qua qua đọc giới luật của Phật mà thầy thấy các tổ biết những bộ giới nghĩa là người cùng tay cùng chân không có cho họ thọ tùy theo không có cho họ xuất gia nghĩa là họ kém vốn thầy nó không phải họ sinh ra con người nhưng mà họ bất hạnh của trong cái cái, cái, cái giai đoạn cái nhân quả của họ thì chúng ta phải an ủi sự bất hạnh của họ để họ trở thành con người thật sự như con người của chúng ta và họ sống rất bình an họ không còn đau khổ nữa đó là điều mà chúng ta cần phải giúp đỡ cho nên đối với thầy thì tất cả những cái điều kiện mà các con quyết tâm tu tập dù là đức phật có nói bệnh là một điều khổ trong năm điều khổ họ bệnh là một điều khó tu trong năm điều khó tu nhưng các con đến với thầy dù bệnh đau thầy cũng vẫn giúp mấy con bình an để mấy con yên tâm mấy con nỗ lực mấy con tu mấy con gan dạ vượt qua những cái nghiệp khổ đau của mấy con chứ không phải nghe đức phật nói bệnh là khó tu mà bỏ mấy con không cho mấy con tu mà chính mấy con đang bị nghiệp bệnh đau như có nhiều người ở đây người ta có nhiều cái bệnh ngặt nghèo lắm mấy con nhưng đến đây nhờ pháp phật rồi người ta giữ gìn tâm bất động dùng tứ niệm xứ người ta đẩy lui tất cả những chướng ngại những bệnh ngặt nghèo đó người ta chạy qua được mà và đồng thời bình an giúp người ta bình an được bởi vì pháp phật làm chủ bệnh trên pháp người ta chuyển tăng người ta bất động vì nếu mà người ta không biết pháp phật tăng người ta dao động người ta sợ hãi người ta lo người ta sợ chết còn ở đây chúng ta không sợ cái sợ chết vì sự sanh diệt là một sự bình thường sự chết là một sự bình thường cho nên chúng ta giúp họ tinh thần an ổn và từ đó họ ở trên tâm thanh thản tức là tứ niệm xứ họ sẽ khắc phục được tham mưu trên thân của họ tức là bệnh đau bắt chiêu là bệnh nặng nghèo nói như vậy thầy đã giúp đỡ biết bao nhiêu người <coughs> trong khi họ bệnh đau nếu mà cứ dựa vào một bài kinh nói rằng bệnh là khó tu thì điều này là làm chúng ta bất mãn trong cái sự tu vì thấy mình bị bệnh rồi mình không thể tu theo làm được không phải thầy thấy không phải điều đó không phải đâu phải không chỉ sợ cái ở trong đạo Phật có nói người không trí tuệ cũng tu không được đó là một điều khó chứ không phải là không khó chứ không phải tu không được người, một người bệnh là khó tu à, chứ không phải là tu không được các con hiểu cái bài kinh của Phật nói mà cho nên chỉ chúng ta có bền gan hay không là chúng ta sẽ tu được hay không vì vậy mà thầy hướng dẫn cho những người bệnh vẫn tu được và những người mà không có đủ trí thông minh vẫn tu được vì vậy mà trong kinh học còn châu lợi bạch đạt ông vẫn không thông minh nhưng mà ông vẫn tu chứng quả điều đó là điều chứng minh đạo phật không bỏ người nào hết vì vậy mà hôm nay mấy con được học cái lớp này là thầy nghĩ rằng mấy con có duyên phước vì vậy mà dù là cái nghiệp mấy con dù có nặng đến mức nào đi nữa các con hãy bình ra à, một là chúng ta chết giới trên pháp của mặt hai là chúng ta chứng đạo một đời chúng ta quyết định là như vậy đời còn có gì đó mấy con có gì đâu các pháp gì vô thường không có một vật gì là của mấy con nữa thì mấy con hãy chuyên cần siêng năng chỉ còn một hướng đi tới đừng đi lui thì thầy sẽ dẫn mấy con tới nơi tới chốn các con cố gắng nhớ những lời thầy nói <clears throat>